nghĩa thực sự đằng sau việc trọng nam khinh nữ Ngày nay có rất nhiều người phản đối mạnh mẽ với quan điểm trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti Tuy nhiên, trọng nam khinh nữ không có nghĩa là nam giới là cao quý và phụ nữ là thấp hèn Tôn, cao và ti, thấp bắt nguồn từ khái niệm cân bằng âm dương trong kinh dịch Nam tôn nữ ti mang hàm nghĩa nam có đặc điểm của nam Nữ có đặc điểm của nữ nên vai trò của nam và nữ trong gia đình là khác nhau Nếu mỗi người trung thành với bổn phận của mình thì gia đình sẽ tự nhiên hương thịnh Trọng nam khinh nữ bắt nguồn từ kinh dịch Theo hệ từ truyện trong kinh dịch trời là cao, đất là thấp Từ đó mà quy định trời và đất Khi cao và thấp được định ra thì cao quý và thấp hèn được thiết lập Thiên tôn địa ti, càng khôn định hỷ, ti cao dĩ trần, quý tiện dị hỷ có đoạn lại viết Đạo của càng nghĩa là nam cao, đạo của khôn nghĩa là nữ thấp Trong đó tôn là cao, ti là thấp, đều là từ ngữ chỉ phương hướng Thiên tôn địa ti mang hàm nghĩa miêu tả đặc điểm tự nhiên Nghĩa là trời ở trên và đất ở dưới, trời cao còn đất thấp Theo thuyết văn giải tự thì tôn cùng nghĩa với cao Quan Nhã giải thích ti và bỉ có nghĩa giống nhau Theo quan giận thì ti có nghĩa là phía dưới Kinh dịch là một bộ kinh miêu tả những nguyên lý vận hành của vũ trụ và thiên thể Tư tưởng cốt lõi là sự cân bằng âm dương Các sự vật mất cân bằng và hài hòa sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo bình thường Và dàn vật trong vũ trụ này dù thế nào thì cuối cùng cũng sẽ quay lại trạng thái cân bằng hài hòa Một triết lý trọng tâm khác trong kinh dịch là việc duy trì vị trí của âm và dương Trời phải ở vị trí của trời, đất phải ở vị trí của đất âm phải ở vị trí của âm, dương phải ở vị trí của dương. Thiên địa, âm dương và nam nữ là tiêu chuẩn người xưa dùng để phân loại thế giới. Lý của con người cũng theo lý của trời đất, vậy nên nam tôn nữ ti chính là có nguồn gốc từ thiên tôn địa ti. Nguyên gốc nghĩa của nam tôn nữ ti là nam nữ khác nhau, là sự phân biệt tự nhiên và đó cũng là trạng thái tự nhiên. Nam Tôn ngụ ý rằng Nam giới là một sản phẩm đặc biệt của tự nhiên Để hợp giới đạo thì phải công bằng Đường hoàng như trời Phải từ cường bất tức Tức là sức mạnh không ngừng nghỉ Nữ ti mang hàm nghĩa rằng Nữ giới là một sản phẩm đặc biệt của tự nhiên Để hợp giới đạo thì phải phim giường và bao dung như đất Phải hậu đất tải vật tức là đất dày để bao dung dạng vật Nam tôn nữ ti như âm và dương mỗi người phải làm trọn vị trí của mình mới tạo nên được sự hài hòa của tự nhiên vì vậy nam tôn nữ ti trong cuộc sống thường nhật và trong quan hệ hôn nhân không mang hàm nghĩa nam nữ bất bình đẳng Phẩm hạnh của nam nhân cao thượng thì nữ nhân sẽ tự nhiên tôn trọng và nghe theo Nam nhân chính trực và cao thượng, nữ nhân khiêm tốn và bao dung thì gia đình sẽ hòa thuận Gia đình và xã hội nếu đều như vậy thì nữ nhân sẽ không tự nhiên bị phân biệt đối xử mà sẽ được hưởng một vị trí tương xứng. Nam và nữ là khác nhau, vì vậy mỗi bên hãy trung thành với bổn phận của mình. Mạnh Tử nói, giữa vua tôi phải lấy cái nghĩa, giữa cha con phải lấy tình thân, giữa vợ chồng phải có sự hữu biệt, giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi phải có trật tự, giữa bạn bè phải có sự tin tưởng, đây chính là ngũ luân chồng như trời và vợ như đất mặt trời và mặt trăng mọc trên bầu trời rộng lớn mây đến và đi để mưa rơi làm cho đất ẩm ướt đất liền ông núi sông nuôi dưỡng dạng vật bao thế hệ nối tiếp nhau thịnh vượng người chồng có trách nhiệm bảo vệ gia đình vợ có trách nhiệm sinh con nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên lý âm dương nam nữ chia sẻ bổn phận tùy theo đặc tính của họ Như vậy, nếu mỗi người trung thành với bổn phận của mình thì gia đình sẽ tự nhiên hòa thuận Ngược lại, nếu trời không mưa thì đất sẽ khô cạn, cuộc sống con người sẽ hỗn loạn Tương tự, nếu người chồng không ủng hộ gia đình, người vợ sẽ mất đi chỗ dựa, gia đình đi chệch hướng Như thực vật không thể nảy mầm thoát khỏi lòng đất hay cũng như một đứa trẻ mãi không thể dương ra từ dòng tay mẹ. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng mỗi cặp vợ chồng đều có những trách nhiệm khác nhau và không thể thay thế nhau. Trong lịch sử đã ghi chép về ba thế hệ nàng dâu nhà Chu, Chu Thất Tam Mẫu là Thái Khương, Thái Nhâm, Thái Tự. Họ là vợ của ba vị tộc trưởng hai sáng triều đại nhà Chu là Cơ Thái Dương, Cơ Quý Lịch và Chu Văn Dương những vị quân dương hiền đức và thông minh ba vị hiền theo của họ đều là những người một lòng cung kính chồng là mẫu nghi thiên hạ họ đã phò tá chồng mình cải cách quốc gia lập nên nền móng cho cơ nghiệp 800 năm thịnh dưỡng của nhà Chu và Khai sinh ra một nền văn hóa nho giáo rực rỡ ở Trung Quốc. Trong cuốn liệt nữ truyện mẫu nghi truyện Chu Thất Tam Mẫu kể rằng thái tử này càng trở nên hiền thục hơn khi trở thành vợ của Giang Dương. Bà vô cùng ngưỡng mộ đức hạnh vĩ đại của tổ mẫu Thái khương và mẹ chồng Thái Nhâm Tiếp tục kế thừa đức hạnh của họ Bà cần kiệm chăm lo việc nhà, tương trợ chồng giáo dục con cái Tận tâm tận tụy phò tá Văn Dương Xử lý việc trong nội diện gọn gàng trật tự Để cho Văn Dương có thể chuyên tâm trị vì quốc gia Thi hành chính sách có lợi cho dân, giáo hóa đại chúng Thái tử được tôn xưng là Giang Mẫu Được khen tụng là Giang Dương cai trị bên ngoài mà Giang Mẫu cai trị nội các bên trong Hiền thê nhân đức hoàng hậu trưởng tôn Trong nhà có được người vợ tốt như quốc gia có được vị tể tưởng tốt Gia chi lương thê, do quốc chi lương tướng Hoàng hậu trưởng tôn vợ của vua đường Thái Tông Lý Thế Dân Là một trong những vị hoàng hậu được tôn vinh về nhân phẩm Là một vị hoàng hậu vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc Trưởng tôn Vô Kỵ là anh ruột của trưởng tôn hoàng hậu ông có mối quan hệ thân thiết với Lý Thế Dân, phò tá Lý Thế Dân có được thiên hạ. Khi đó Thái Tông chủ ý phong trưởng Tôn Vô Kỵ làm tể tướng, nhưng Hoàng hậu trưởng Tôn đã can ngăn rằng thần thiếp có thể ở lại trong cung, được phong là Hoàng hậu, hưởng dinh hoa phú quý, đó là phúc phận to lớn. Thiếp không muốn trèo cao, để gia tộc anh em nắm đại quyền, hoàn toàn không phải điều nên làm tiền lệ xảy ra với gia tộc của Lữ Hậu và Hoắc Quan khi xưa chẳng phải là bài học giáo huấn sâu sắc hay sao? Thần thiếp kính mong hoàng thượng đừng phong anh trai thần thiếp chức vị tể tướng. Vì hoàng hậu nhiều lần can ngăn chủ ý này, Đường Thái Tông chỉ có thể giữ lại chức hai phủ nghi đồng tam tiên, tước hiệu Triệu Quốc Công và chức vị riêng của trưởng tôn vô kỵ. Con gái lớn của trưởng tôn hoàng hậu là Trường là công chúa khi đến tuổi kết hôn, Lý Thái Tông đã tặng của hồi môn cho ái nữ của mình nhiều gấp hai lần so với của hồi môn của em gái ông là Vĩnh Gia Trường Công Chúa. Tuy nhiên, Đại thần Ngụy Trưng đã trực tiếp kiến nghị vấn đề này. Trưởng tôn hoàng hậu không hề tức giận với Ngụy Trưng mà trái lại đã cực kỳ tán thưởng. Theo sự an bài của trưởng tôn hoàng hậu, Trường Lạc công chúa xuất giá với một lượng của hồi môn đúng với quy định lễ nghi. Hoàng hậu trưởng tôn trung thành tuân thủ các quy tắc và cách cư xử trong lời ăn tiếng nói và hành vi của mình Bà không bao giờ can thiệp vào công việc triều đình Ngoài ra, bà cũng là một người thẳng thắn và có khiếu hài hước Đường Thái Tông rất tin tưởng vào hoàng hậu và thường thảo luận những vấn đề liên quan đến những việc trọng đại của đất nước cũng như phần thưởng và hình phạt Sở dĩ hoàng hậu không muốn can thiệp vào công việc của đất nước vì bà cho rằng nam nữ có sự phân biệt và mỗi người phải trung thành với bổn phận của mình. Mặc dù hoàng hậu trưởng tôn không can thiệp vào công việc của triều đình, nhưng lại có thể cho Lý Thế Dân những lời khuyên hữu ích qua những buổi tâm tình trò chuyện. Bà đã giúp vua giải quyết một cách khôn ngoan trong các mối quan hệ quân sự, lắng nghe người hiền, xa lánh tiểu nhân. Thừa tướng Ngụy trưng là một người có tiếng thẳng thắn Tam Giám Ông luôn có những ca ngôn mỗi khi Lý Thế Dân làm sai Một lần, trong một chuyến giả ngoại Đường Thái Tông đang muốn đi săn ở vùng ngoại ô và tình cờ gặp Ngụy Trưng Biết được sự việc này, Ngụy Trưng ngay lập tức can ngăn đường Thái Tông Bây giờ là mùa xuân, dạng vật đâm trời nảy lộc Động vật đang nuôi con non nên không thích hợp để săn bắn Bệ hạ, xin hãy trở về Hoàng Cung Tuy nhiên, đường Thái Tông dẫn Nha Quyết đi săn. Ngụy Trưng không hề lùi bước, liền chặn đường vua. Đường Thái Tông quay về cung với gương mặt giận dữ. Đường Thái Tông hầm hầm trở về nội cung, thấy trưởng tôn hoàng hậu, liền bực tức nói, thế nào cũng có ngày ta phải giết chết lão già nhà quê đó. Hoàng hậu ngồi ở bên, thấy thế liền hỏi, là ai đã khiến ngài nổi giận? Nghe xong sự việc, Hoàng hậu quay lại phòng ngủ và mặc một bộ đồ trang trọng nhất Cung kính lạy Thái Tông Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi vì sao Thì trưởng tôn hoàng hậu nói Thần thiếp nghe nói Chỉ có Minh Quân mới có được những thần tử chính trực Nay ngụy Trưng tính tình khẳng khái thanh liêm như vậy Chẳng phải là vì hoàng thượng là một minh quân sao Thiếp không thể không chúc mừng hoàng thượng Nhờ đó mà Thái Tông hiểu ra vấn đề Trở nên vui vẻ và không trách phạt ngụy Trưng vào năm trinh quán thứ 8 634 trưởng tôn hoàng hậu cùng đường thái tông đến cửu thành cung để tránh nóng bà đột ngột nhiễm nhiệt tại đây khiến bệnh hen suyễn trở nặng mặc dù đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng thái tử lý thừa càng lo lắng cho mẫu thân ngỏ ý muốn ân xá cho tù nhân đồng thời truyền bá phật giáo và đạo giáo để cầu phúc cho mẫu hậu nhưng hoàng hậu đã thẳng thừng từ chối Đại xá tội cho tù nhân là việc lớn của đất nước Cả Phật giáo và Đạo giáo cũng đều có giới luật riêng Nếu các tù nhân được ân xá hoặc nhiều đạo đều cùng được phổ cập Điều đó chắc chắn sẽ làm tổn hại đến chỉnh thể của đất nước Đây không phải là điều mà phụ hoàng con mong muốn Sao có thể làm đảo lộn thiên hạ chỉ vì một người phụ nữ như vậy Nghe vậy, Thái tử đã không thỉnh cầu ý nguyện của mình đến phụ hoàng nữa Khi biết được câu chuyện Đường Thái Tông vô cùng xúc động Cổ họng nấc nghẹn Nước mắt tuôn rơi Năm trinh quán thứ 10 Hoàng hậu trưởng tôn qua đời Hưởng dương 36 tuổi Đường Thái Tôn vô cùng đau buồn nói Trẫm đã mất đi một người phò tá vĩ đại Trong thời trị vì của mình Với những quy tắc khôn khéo và anh minh Đường Thái Tông đã xây dựng đất nước phát triển kinh tế thịnh vượng Điều gì sẽ xảy ra nếu ông không có một hiền thê tài đức phò trợ